Chào tất cả bà con Hôm nay thì trong xóm có một nhà đang cắt lúa và mình sẽ công ra ngoài đó cắt lúa với ờ, nhà đó Rồi mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha Mình ra đến ruộng thì thấy cái máy cắt lúa nó đang hư Bây giờ cả nhà đang ngồi chờ để cái máy sửa xong thì Trong lúc đó mình sẽ nói chuyện với mọi người một chút nhá Hai là người ở trong miền Tây hả? Mình ở tỉnh nào? À, Long An Long An Đi xe xe tải ra đây tôi nói xe tải thì hôm bữa chứ ai nói đi xe dừng nằm này kia cái xe này là mình mua ở đấy hay là mua ở trong kia rồi chở ra thì chỗ này mua đó có bạn đóng cũng, à, mua bán là chồng à là xe mình mua ở đây còn mình chỉ việc đi từ trong đó ra rồi lại thôi là chìm nữa hả dạ không quay quay rồi làm youtube youtuber hả? À? dạ oh my god dạ cánh của em nó nhịp sầm miếng trống á Giá dạ nhiều Tầng ba cái này thấy cái này ớn chết luôn rồi <laughs> Cái mày làm nhiều cái thế nào cũng phải hứa thôi, đúng không? máy trong gần máy đó ngô nó máy máy đó có đó dạo này má này lúc quá nè dạ, bên này coi vàng lại cho được bên này vàng chứ nào bên kia từ ráo nữa cái máy sửa xong rồi mọi người bây giờ mình sẽ lên xe để quay cho mọi người dễ nhìn thấy hơn nha ở nhiều nơi cái máy gật đập liên hợp này nó đã có rất là lâu rồi nhưng mà ở nơi mình sống thì nó mới chỉ có cách đây vài năm thôi thì trước kia người ta vẫn thường cắt tay và cắt tay rất là mất công sức và tốn nhiều thời gian cái việc có cái máy này nó giúp đỡ cho người nông dân rất là nhiều cái lúa sẽ được máy nó cuộn vào ở phía trước gặt đập xong rồi lúa sẽ nhả ra ở hai cái phiểu như thế này à, rất là nhanh chóng các bạn ạ thử ruộng này được chăm sóc rất là kỳ cho nên khá là được mua nhìn giống thì ờ, cả cánh đồng thì hầu như thửa ruộng nào nó cũng được mua hết cả chỉ có một hai ờ, thừa ruộng người ta không chăm sóc tốt thì cỏ nó mọc nhiều hơn cả lúa nữa ờ, các bạn có thể thấy là lúa nó rất là chắc hạt và cả cái bao lúa đây khá là nặng được mọi người ạ ở đấy thì đã sẵn những người đứng chờ mình chỉ cần <clears throat> bốc những cái bó lúa này xuống thì ngay lập tức uh, mọi người bốc lên xe để mà chuẩn bị trở về nhà luôn đấy mọi người có thể thấy là ngồi trên xe này nhìn rất là quách những người khác cứ nhìn theo mình thôi không mà <laughs> à, cái đoạn này là ham nói chuyện quá ham ngược quá cho nên là mới tẻ đây ừ. ờ, xe nó rung lắc rất là dữ dội các bạn ạ à ở ờ, đấy mình giảm âm thanh xuống cho mọi người đỡ bị chói tai thật ra là tiếng nó rất là lớn luôn Thôi, xét kèo tới ra đây Một bao đây như vậy là Nó rất là nhiều lúa mà lúa tưới cho nên nặng lắm mà các bạn ạ Lúa khô là nặng rồi bây giờ lúa tưới còn nhiều lúa đấy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 bạc nuôi không bạc là đang nuôi rồi ăn được không cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên chưa được mắn vào tí nữa rồi lần đầu tiên à, làm à, làm việc nặng phải chờ chân là được chứ <laughs> đẹp đó bơi kia bận bơi kia bận mày cái đấy gì quá chứ dạ. bình bình cái Quang đang ở trên chiếc xe mũi trừng Giờ lụa với nha Và đi đẹp với quay quay phải quay thêm cái đoạn đi nữa Phước ờ. cuối cùng cũng về đất à. Ờ. nó rúng mà bông tắt dễ giờ luôn Lùa đá về tới bạn Thank you. tràn dung ừ. chưa chắc đời dông hơn vỏ hôi này nhiêu đũa Bây giờ mình và Phước sẽ di chuyển trở lại cái cánh đông kia còn một vài chuyện xe nữa mới hết cái số lúa ngoài đông kia. đi xe cầm giác sao sướng nó mệt xe chạy kèo lúa hả ờ, xe kèo lúa giật lo lẽ luôn ờ, mệt mỏi quá thằng <laughs> dung thằng dung hơn người gì nữa xe bánh nhỏ này nữa nói thiệt các ai ai mà khoảng 90 kg mới gối xe nàng rống chập con sào chục kg ờ. <laughs> ai mà khoảng 90 kg mới gối xe nàng rống chập con sào chục yeah. <laughs> dạ rồi ruộng đi hôi kia mà chúng mình cắt tay ờ, thì tầm màu lâu là xong hả cả buổi này đấy chưa tới 5 phút xong sao ruộng rồi khỏe dạ dạ à em <laughs> cha lâu ngày làm uh, ờ, sửa lá chơi à Dạ, à, thấy bà con cắt lúa xuống quay để cho mấy người ở Sài Gòn rồi hồi coi Nhịp sống miền Trung á? Dạ đúng rồi ngoài công còn có người nhận ra nhịp sống miền Trung Có thôi chứ, nhìn là biết thôi chứ Dạ đấy hả? Căn ngành ở dưới kia chứ, ở đấy cắt Dạ ừ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip uh, một cây trải nghiệm ra đông các lúa của mình Nếu như mà thấy hay thì hãy chia sẻ và những uh, đăng ký kênh để ủng hộ mình cùng như kênh nghiệp sống bên trong nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Tạm biệt